thì cùng giờ 3 giờ vào phiên ngày 14 cũng như rạng sáng ngày 15 cũng sẽ có thêm một cặp đấu khác được diễn ra tại lượt về cúp C1 đó chính là cặp đấu giữa Porto với Inter Milan thì trong video này Tiến sẽ nhận định phân tích luôn cái trận đấu này cho anh em tham khảo nha đây thì à, trước tiên à, trước khi nhận định về cái trận đấu này ấy, thì Tiến có muốn đôi lời mà muốn chia sẻ với anh em một tí nha thì có nhiều anh em ấy à, hỏi Tiến là những mắc kèo mà Tiến đã cho anh em là là là có chuẩn không hoặc là vào nhóm của Tiến là có thu lọc thu phí gì không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 thi đấu với đội hình thủ hay công nói chung là phải tìm tòi nhiều lắm anh em rồi mới uh, kết luận ra được những cái mã kèo mà mà tiến bảo là sẽ chuẩn hơn để đẩy lên trên nhóm cho anh em đầu tư đấy chứ không phải mà cho bừa cho bậy anh em đâu còn có nhiều anh em thì tự chơi như là dạng như chỉ thấy độ mạnh là chơi chứ không có uh, uh, phân tích hay là biết là cái đội đó sẽ có cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào mà chỉ đặc biệt thấy kèo chấp ừ thấy kèo trên chấp ngon quá rồi vào anh em chơi như câu đó thì thì không có đường thắng đâu anh em nói thật với anh em đấy và để vào nhóm của Tiến mà để nhận những cái mã kèo chuẩn kèo vip ấy thì à, à, chỉ đơn giản anh em vào nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí à, nhưng mà <coughs> nhưng mà à, khi mà vào nhóm của Tiến đặc biệt là Tiến sẽ có hai điều kiện để cho anh em nếu mà anh anh em mà đáp ứng được thì anh em vào Tiến sẽ à, hoàn toàn miễn phí không lấy lọc phí gì từ anh em cái việc vào nhóm cả đấy đầu tiên là anh em phải có một cái số vốn nhất định ít nhất cũng tầm một củ đến hai củ trở lên đấy cái này là là là chắc chắn anh em một hai củ trở lên thì anh em mới được vào nhóm của tiến đấy thứ hai là anh em phải à, à, phải chơi cùng trang với tiến đó ok chưa anh em đáp ứng được hai cái nhu cầu này thì thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn thì cái việc mà anh em chơi mà cùng trang với tiến ấy thì anh em sẽ có được à, đây ví dụ như là về cái mã kèo bot to với enter đi nếu mà anh em chơi cùng trang với tiến thì thì uh, cái mã kèo này là hiện tại này anh em để ý thì thấy hai mã kèo này là kèo đồng với mức kèo ăn là một ăn 0.95 nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì thằng thầu cò chỉ cho anh em ăn ở cái mức là một ăn 0.8 hay 0.75 thôi nó sẽ cắn một khúc từ anh em đấy nếu anh em mà thua thì anh em à, sẽ là người chịu thiệt nhưng mà thằng thò nó sẽ mắc à, thằng thầu cò nó sẽ không mắc một cái đồng nào hết đó còn nếu mà anh em mà thắng thằng thầu cò nó sẽ cắn được một khúc từ anh em suy đi lại hết thì thì anh em là người chịu thiệt đúng không chưa nói đến là dính đến cái vấn đề pháp luật nữa pháp luật của việt nam bây giờ nó đang căng thẳng cái vụ mà à, về cờ bạc à, vì cờ bạc của thầu qua cò lắm anh em đấy thà anh em tự chơi trên trang đó tiến sẽ hướng dẫn và chỉ cho anh em nhiệt tình về cái cách chơi trên trang cho những anh em nào chưa biết để anh em có thể tự vào các mã kèo nào có rất là nhiều mã kèo luôn chơi tự ăn không bị mất like mất phí gì hết ngoài ra còn có mã kèo tỷ số kèo thẻ kèo gốc nói chung là rất rất là nhiều mã kèo bên học bên ngoài thì chắc chắn không có những mã kèo đó đâu đó còn cái vấn đề thêm cái vấn đề trên trang mà tiến muốn nói đó là khi mà anh em chơi cùng trang với tiến ấy tiến sẽ kiểm soát được những cái tỷ lệ ăn của các mã kèo này đấy à, và nếu như mà mà tiến cho anh em ví dụ như cho anh em cái mã kèo bot to kèo đồng cả chặn đi với mức kèo ăn à, một ăn 0.95 này nếu như mà trận đấu này diễn ra được 15 phút nếu mà à, à, tiến thấy cái thằng to này nó thi đấu không được tốt không có như được cái kỳ vọng không có như được cái uh, tình hình lực tình hình lực lượng mà nó thể hiện thì lập tức tiến sẽ nhắn tin trên nhóm một là sẽ cho anh em bán đi cái kèo đó anh em chỉ lỗ tầm 5 đến 10 phần trăm thôi còn cái trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai là tiến sẽ cho anh em dằn thêm cái mã kèo khác ví dụ như là mã kèo thẻ kèo gốc hay là dằn thêm cái mã kèo chấp dành cho Inter Milan để để gỡ gạt lấy kèo này nói chung là tiến sẽ tìm mọi cách để à, không để cho anh em thua lỗ quá là nhiều có thể thắng ngược lại luôn đấy cái đó là cái cách chơi chỉnh trang để cho tiến có thể kiểm soát và đưa những anh em à, một cách mà vào vào, vào bờ nhanh nhất đấy thì à, nói chung cái chơi chỉnh trang có lợi rất, rất là nhiều luôn nhưng mà cái này là bắt buộc khi mà anh em phải chơi cùng nhóm với tiến thì bắt buộc anh em phải chơi chung trang với tiến đấy việc gì mà anh em phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò đúng không đó thì uh, còn cái việc mà mà anh em phải có số vốn tầm một hai củ ít nhất ấy thì với số vốn một hai củ tiến mới có thể dễ dàng uh, chia kèo cho anh em cũng như là là là bảo anh em dằn lại một ít vào cái mã kèo tỷ số hoặc là kèo thẻ kèo gốc gì đó đúng không anh em ví dụ như bây giờ nè tiếng nói cụ thể hơn anh em có một củ đúng không Tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo đồng này à, là 800 800 vào cái mã 1 ăn 0.95 cho bot to và còn 200k còn lại Tiến sẽ bảo anh em dằn lại cái mã tỷ số là 10 à, 10 cho cái thằng bot to này với à, cái mã kèo 10 cả chặn tỷ số cho chiến thắng dành cho bot to là 100k đi đó với tỷ lệ là 1 ăn 8 có nghĩa là 100k dằn dằn vào cái mã này là ăn được 800 còn 100 còn lại Tiến sẽ cho anh em dằn thêm cái mã Inter thắng 10 đấy đúng không anh em nếu như trận đấu này mà Inter thắng 1-0 anh em sẽ thua cái mã kèo bó to 800k đúng không nhưng mà bù lại anh em sẽ thắng được cái mã kèo này mã kèo mà tỷ số Inter ăn 1-0 cả chặn với tỷ lệ 1.8 anh em vào 100k anh em sẽ ăn được 800k rút kết lại là nếu anh em gãy mã kèo này anh em có dằn là mã kèo này anh em chỉ lỗ 200k mà thôi đấy chơi bánh bóng là phải như vậy mới có lãi đúng không anh em đó thì cái đó là những gì mà tiến muốn chia sẻ nếu mà anh em thật sự đang mà thua tha xa bờ mà muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến ở những chặng đường phía trước để cùng ờ, gỡ gạt cũng như là đầu tư một cách hiệu quả nhất vào bộ môn minh bóng này thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có dán ở dưới uh, phía góc màn hình của cái video này đấy và ok thì uh, quay lại với cái uh, trận đấu giữa Porto với Inter trước khi bước trước khi mà bước vào cái uh, nhận định phân tích trận đấu này ấy, thì tiến sẽ cho anh em xem uh, hết cái tỷ lệ kèo của cặp đấu này nha đây thì uh, lần lượt có các mã kèo là bot to kèo đồng này rồi có mã kèo inter chấp ờ, đồng nữa rồi mã kèo ờ, inter chấp nửa trái cùng với đó là có mã kèo ngược bot to chấp đồng nữa đấy bên cạnh có, có còn có mã kèo ờ, tỷ số 2.5 2.25 2.75 hay hòa cả chặn nữa đấy rồi hiệp 1 rồi tài xỉu cả chặn rồi tỷ số rất là nhiều mã kèo luôn đúng không anh em đó thì qua những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như là uh, nhận định về cái trận đấu này nhé ok thì như anh em đã biết thì ở trận lượt đi anh em đã theo dõi ấy, thì cũng đã hiểu là ở trận lượt đi vừa rồi thì cái thằng Inter nó đã giành chiến thắng 1-0 trước Porto uh, ngay trên sân nhà của mình nhưng mà ở trận đấu này đen cho Porto một việc là là Otavio uh, của cầu thủ của đội bóng này phải nhận hai chiếc thẻ vàng và dẫn đến một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78 của trận đấu đấy và nhìn vào cái bảng thông số này anh em mới thấy này cũng nhờ vào chiếc thẻ đỏ này nên uh, uh, Inter mới có cơ hội à, ép săn từ 11 đấu với 10 người và có một bàn thắng dành cho uh, Romelu Lukaku ở phút 86 và kết thúc tỷ số chung cuộc 1-0 dành cho Inter. Đấy. Nhưng mà về thông số trận đấu, tuy Inter kiểm soát bóng rất là nhiều 60% so với 40% của cái thằng uh, của cái thằng uh, Porto nhưng mà anh em có thấy cũng vì dính một chiến thẻ đỏ nên uh, Porto mới phải nhường thế trận lại cho Inter và chơi lùi sâu thôi. Đấy, và tổng cộng Inter có được 18 cú sút, trong đó có 14 có 4 pha dứt điểm nguy hiểm. So với Porto thì chỉ có 10 thôi nhưng cũng có được đến 4 pha sút nguy hiểm. Đó. Cái cái tỷ số mà cái tỷ lệ mà mà các pha mà tạo ra nguy hiểm trước ở khung thành đối phương là của hai đội ngang nhau. Đó, chứng tỏ là Porto, Porto cũng không phải là một đội bóng yếu. Chỉ đen cho Porto là phải chơi thiếu người ở những phút cuối của hiệp 2 thôi. Đấy. À, và quay lại với cái trận đấu à, quay lại với cái phong độ chứ xin lỗi anh em quay lại với cái phong độ thì tiến sẽ cho anh em xem trước về cái phong độ của thằng bot to đây thì anh em có thấy này bot to đã có liên tiếp trước khi mà bước vào cái trận C1 này ở lượt đi ấy, thì to đã có liên tiếp 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trước Botin thôi còn lại là những chiến thắng uh, giữ sạch lưới trước mọi đối thủ trên mọi đấu trường luôn đấy và sau cái trận thua này thì cái thằng to quay trở về uh, uh, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ở ba trận thi đấu gần nhất với một trận thua và hai chiến thắng đấy nhưng anh em có thể thấy này ở sau cái trận ờ, thua 1-0 trước Inter ở C1 Porto đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ và ba trận đấu gần đây nhất thì các trận đấu mà có sự góp mặt của Porto đều có thẻ đỏ trong đó thậm chí là có đến hai thẻ đỏ trong hai trận liên tiếp đấy về tỷ lệ và xuất hiện thẻ đỏ của Porto rất là cao luôn anh em đó nè anh em nhìn nè trong vòng 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường mà đó có đến 6 trận xuất hiện thẻ đỏ và có đến ờ, ờ, ba uh, uh, chặn xuất hiện hai thẻ đấy cái tỷ lệ xuất hiện thẻ đỏ rất là cao nên về cái mã thẻ đỏ trong cái ờ, trận đấu giữa Porto với Inter cũng là một cái mã kèo à, mã kèo tài thẻ cho anh em lựa chọn cũng là một cái mã kèo rất là sáng nha anh em đấy còn về cái phong độ của cái thằng à, Inter Milan thì sau khi trải qua cái trận thua à, trận thắng 1-0 trên sân nhà chống Porto thì Inter đã bị à, à, kiểu kiểu như là không còn cái sự tự tin nữa khi mà liên tục phải nhận hai thất bại và một chỉ có được một chiến thắng trước Leicester thôi bên cạnh đó là hai thất bại với tỷ số 1-0 trước Bologna và mới đây nhất là nhận thất bại 1-2 trên sân nhà của Spezia đấy tưởng chừng như là cái trận thắng này sẽ nối tiếp cái chuỗi trận uh, uh, bất bại dành cho Inter nhưng mà ở ba trận đấu gần đây nhất thì anh em thấy là Inter đã thi đấu không hề tốt chút nào đó và phải nhận đến hai thất bại tại Syria thì cái điều này cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái bảng xếp hạng của Inter đây tiếng cho anh em xem này thì sau hai cái trận thua mất điểm đấy thì Inter đây anh em tuy là vẫn giữ nguyên ở cái vị trí top 2 với 50 điểm sau 26 vòng đấu nhưng phía sau lần lượt là Lazio cũng đã có đến 49 điểm chỉ kém ờ, Inter một điểm cách biệt mà thôi bên cạnh đó thì có Roma với Milan ở vị trí 45 cũng cùng có 47 điểm và chỉ kém ờ, Inter với 3 điểm cách biệt mà thôi thậm chí là đang thi đấu ít hơn Inter một trận nữa đấy chỉ cần hai đội bóng này thắng thôi là sẽ có cùng 50 điểm với Inter và sẽ có nguy cơ rất cao nếu mà Inter không giữ vững được phong độ những vòng đấu tiếp theo thì chính Inter mới là đội bị đẩy xuống khỏi cái top 4 của cái giải đấu trường này đó cho nên uh, chắc chắn là Inter sẽ bước vào cái trận đấu với Porto này với một cái phong độ không hề tốt chút nào đúng không anh em đó còn về thằng Porto cũng vậy Porto cũng vậy Inter đã có phong độ không tốt nhưng riêng Porto cũng không hề kém cạnh khi mà hai trận thắng của Porto trước các đối thủ này thì đều uh, đều thắng trước cái thế trận mà đối thủ phải chơi thiếu người như cái trận gần nhất tháng 32 này thì thằng Esrori này cũng đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ chỉ thi đấu với 10 người chúng quá mà thôi nhưng quá chỉ có thể thắng được sát nút với tỷ số 32 đấy còn trước đó thì thằng Chavez này gặp Porto cũng phải nhận đến hai chiếc thẻ vàng và chung cuộc cũng chỉ để uh, ờ, Porto thắng cách biệt với hai bàn thắng mà thôi đấy chứng tỏ là cái phong độ của thằng Boston này cũng không được tốt cho lắm nha anh em đó và xét về cái đội à, độ sân nhà cũng như là cái sân khách thì anh em xem này trên sân nhà Boston đã có được 3 chiến thắng và một thất bại ở 4 trận đấu gần nhất còn à, Inter thì khá là thất vọng khi chỉ có được một chiến thắng ở đầu à, tháng 1 ở cuối tháng 1 cho đến nay ở ba trận đấu gần nhất thì Inter có được hai thất bại và một trận hòa chưa biết một chiến thắng luôn trên sân khách đấy và trong lịch sử đối đầu thì Inter có lợi thế hơn boss to khi mà có được 3 chiến thắng và một thất bại trước boss to ở 4 trận gặp nhau gần nhất. Nhưng trước đó có 3 trận đấu này thì đã diễn ra vào năm 2005 rồi anh em. Đó, chỉ tính riêng ở trận lượt đi thôi thì uh, boss to chỉ nhận một thất bại với tỷ số tối thiểu 1-0 do phải chơi thiếu người chứ tới trận lượt đi cúp C1 vừa rồi thôi. Đấy và chắc chắn là cái trận lượt về trên sân nhà này thì Porto sẽ làm uh, chủ được thế trận và sẽ tạo nhiều pha cơ hội nguy hiểm hơn để uh, uh, tìm kiếm những cơ hội để để để uh, có được bàn thắng để kéo Inter bước vào cái hiệp vụ của uh, cái giải đấu này cũng như là thắng ngược Inter tại à, và bước vào cái vòng tiếp theo tại cái cúp C1 này luôn và tiến rất là kết cái thằng Porto này cho cái mảng kèo đồng nha anh em đó trên sân nhà nữa với lợi thế trên sân nhà nữa Porto thi đấu không có kém đâu anh em đấu rất là tốt đấy như cúp C1 năm ngoái anh em cũng thấy Porto thi đấu rất là tốt luôn tựa như năm nay cũng vậy đen trần bó to này là phải nhận chiếc thẻ đỏ ở phút những phút cuối vừa gọi trận lượt đi mới phải nhận tỷ số một không thất bại thôi đấy và chốt cho anh em về tất cả những gì mà tiến đã phân tích cũng như là đã à, xem xét về cái tỷ lệ phong độ cũng như là về à, à con người thì à, tiến sẽ chốt cho anh em ờ, cái mã kèo là đây tiến sẽ chốt cho anh em mã kèo bó to kèo đồng cả trận với tỷ lệ là một ăn 0.95 cùng với đó là anh em vào thêm cho tiến cái mã kèo đồng ở ngay hiệp 1 luôn ok cho anh em anh em vào cho tiến là cái kèo bó to kèo đồng cả chặn cùng với hiệp 1 chỉ riêng hai mã kèo này thôi đấy anh em nhớ nha vào riêng hai mã kèo này thôi tiến sẽ dành tặng cho anh em hai mã kèo này và nếu như mà trước giờ bóng lăn có gì đó thay đổi về đội hình cũng như là là về con người có những ai không ra sân mà những cầu thủ này chấn thương và thay đổi đội hình ra sân thì lúc đó tiến sẽ báo lên trên nhóm cho anh em thay đổi kèo và anh em vào lại cái mã kèo khác ok cho anh em hiện tại thì tiến nhận định cái trận đấu này rất là sớm nên chưa có được cái thông tin chính thức về cái đội hình dự kiến của hai đội đấy nên cũng chưa thể cho anh em xem qua về cái đội hình dự kiến được cho nên à, à, với những gì đã xem xét về cái phong độ cũng như là về về cái à, à, tình hình hiện tại thì tiến kết bó to nhiều hơn và đưa cho anh em hai cái mắc kèo này ok cho anh em đấy còn những anh em nào mà muốn vào nhóm của Tiến để đầu tư một cách hiệu quả nhất thì như ở đầu video đã nói, thứ nhất anh em phải có số vốn ít nhất từ một hai củ trở lên, thứ hai là phải chơi cùng gian với Tiến, ok chưa? đó thì anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến có dán trên màn hình ở cái video này ok thì thì uh, tiến cũng đã chốt kèo cũng đã uh, uh, nói lên những gì mà anh em muốn cần vào nhóm đáp ứng được thì tiến cũng đã nói lên hết rồi đấy thì uh, video này cũng dài rồi tiến cũng xin kết thúc cái video này tại đây nếu mà anh em thấy hợp ý trùng máu anh em cứ vào nhé đấy thì trước khi mà kết thúc video tiến còn có một điều muốn chia sẻ với anh em này đây đây là cái kênh uh, tiến soi kèo chắc anh em cũng biết rồi nhưng mà anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh cái kênh này cũng để cho tiếng mau đạt tới đến đến cái mức là một ca sub để tiến có nhiều thêm động lực để làm thêm nhiều cái video phân tích nhận định cho anh em đó và anh em đừng quên là là ở dưới cái logo cũng như ở cái kênh phía sau kèo này anh em bấm vào chữ kênh sẽ thấy được cái kênh tiếng bóng đá anh em cũng hay để cho tiếng một cái lượt đăng ký theo dõi kênh để à, vào cái kênh tiếng bóng đá này và sắp tới tiến sẽ lên rất là nhiều video nhận định phân tích và đưa kèo cho anh em trên cái kênh này nha anh em đấy tại cái kênh này kênh mới anh em tìm thì youtube chưa có đề xuất nên chắc tìm chưa ra đâu nhưng bù lại anh em cũng có thể tìm cái kênh uh, tiếng bóng đá này bằng cái cách này tiến chỉ cho anh em anh em gõ trực tiếp lên cái uh, tìm kiếm của youtube anh em gõ là uh, tiếng bóng đá 68 đây cái tên miền nè tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ như vậy là sẽ ra kênh tiếng bóng đá đầu tiên đó còn cái cách thứ hai là anh em vào kênh tiếng soi kèo anh em bấm vào cái chữ kênh đó là sẽ thấy kênh tiếng bóng đá trong đây ok cho anh em đó và tiến cũng ờ, sẽ kết thúc video tại đây nha anh em chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư